Xin chào mọi người là mình đây kênh nông dân làm giàu thì ngày hôm nay thì à, mình sẽ à, chia sẻ à, một chút xíu về những suy nghĩ của mình về việc nuôi con chim bồ câu thì rất nhiều người hỏi mình một câu hỏi là nuôi con chim bồ câu thì năm 2023 thì có ok hay không và đầu ra như thế nào thì đây là thời điểm cuối năm 2022 thì uh, mình làm video này để bước sang năm mới mọi người có một cái hình dung tốt nhất về việc nuôi con chim bồ câu thì uh, như mọi người cũng biết đó là ở trại mình đó là chuyên dòng chim bồ câu titan thái siêu thịt đây là có thể nói là cái dòng chim bồ câu tốt nhất hiện nay trên thị trường tại vì nó là dòng siêu đẻ siêu thịt siêu lợi nhuận và khi mà mình mang uh, cái uh, hệ thống của mình mang con chim bồ câu này từ Thái trở về thì nó tạo ra một cái sức hút ở thị trường Việt Nam và có thể nói là chính là kênh nông dân làm giàu của mình chính hệ thống của mình là một trong những người đi tiên phong trong cái việc đó là mang cái thị trường đó là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt về thì ngay từ những thời gian đầu mọi người có thể theo dõi cái, cái những cái video à, ban đầu của mình à, vài năm trước thì à, mình à, chính là người à, mang cái dòng à, chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này về thì quay trở lại cái vấn đề đó là dòng à, cái việc nuôi chim bồ câu năm 2023 có thuận lợi hay không và cái à, sự phát triển của nó như thế nào mình chia sẻ à, dựa thêm à, trên cái à, kinh nghiệm của mình về việc à, đó là à, nuôi con chim bồ câu thì à, như mọi người thấy đây là con chim bồ câu à, ra ràng ở trại mình đây là chim à, bồ câu ra ràng nhé nó mặc dù là chỉ có khoảng là tầm chục ngày tuổi thôi đây mọi người thấy là chim bồ câu rất to đây chính là cái sản phẩm của dòng chim bồ câu titan thái siêu thịt và chim bồ câu bố mẹ là những cặp ở ngay sau lưng mình thì à, à, cái thị trường của nó như thế nào thì à, mọi người cũng có thể hình dung kỹ đó là à, chim bồ câu à, titan thái siêu thịt thị trường của nó luôn rộng mở ngay cả trong những cái diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong năm 2021 và bước qua cái sự khủng hoảng về uh, mình nó có thể khủng hoảng về kinh tế đi trong năm 2022 ảnh hưởng đến nhiều vấn đề thì cái uh, chim bồ câu ra làng ở trại của mình vẫn tiêu thụ rất tốt và hầu như là có những thời điểm đó là cháy hàng thì uh, chính vì vậy nên uh, mình mới có thể nói là mình khuyến khích rất nhiều người nuôi chim bồ câu để thay đổi cuộc đời để phát triển kinh tế một cách bền vững và ở trại mình có một cái ờ, việc kinh doanh nó xuất phát từ cái tâm và cũng như là cái triết lý của mình nó chính là mình bao đầu ra cho người nuôi và anh em từ bắc chí nam và muốn kết hợp với mình thì mình rất là hoan nghênh thì trong năm 2023 thì mình vẫn áp dụng những cách làm phát triển và phát huy những cái thành công của cái việc đó là bao đầu ra cho người nuôi để mình làm sao phát triển kinh tế cùng nhau thì uh, chính vì vậy mình đánh giá trong năm 2023 thị trường chim bồ câu vẫn là một thị trường hết sức rộng mở như mọi người cũng có thể thấy đó là nửa cuối năm 2022 thì thịt chim bồ câu nó có một cái chặng phát triển có nghĩa là giá của nó lên rất cao chim bồ câu ra ràng có những thời điểm đó là chim bồ câu à, lên tới hơn 100 ngàn hơn 100 ngàn chim bồ câu ra ràng mọi người cũng có thể thấy là cái sức hút khủng khiếp của nó như thế nào 90 ngàn, 80 ngàn một con chim bồ câu và thậm chí 100 hơn 100 ngàn một con chim bồ câu ra ràng thì mọi người cũng có thể thấy là cái sức hút về kinh tế của nó như thế nào ở những nhà hàng những quán ăn thịt chim bồ câu mọi người cũng có thể thấy trên menu của nó xuất hiện giá của một con chim bồ câu quay dao động từ tầm khoảng 300 ngàn đến hơn 300 ngàn một con chim bồ câu quay thì có thể nói là thị trường của nó hết sức rộng mở đây là mình mới mới lấy cái giá trung bình thôi nhá có thể ở, ở những quán nhập những quán bình dân thì có thể nó thấp hơn nhưng mà cũng khoảng tầm khoảng à, trên dưới 200 ngàn một con chim bồ câu chính vì vậy đó là mình tính một con chim bồ câu nha ở những nhà hàng mà mình đi ăn mà cái thịt chim bồ câu ở, ở một số nơi thì mình đánh giá có thể như là là, là không ngon nhưng mà nó vẫn bán với, với giá rất cao thì uh, chính vì vậy thì mình uh, nhận thấy là cái thị trường chim bồ câu còn hết sức rộng mở và đặc biệt ở trại mình thì việc kinh doanh thì mình luôn bao đầu ra cho người nuôi chính vì vậy những người hợp tác với mình thì phát triển kinh tế đều rất ổn định và mình cũng chia sẻ luôn đó là mọi người có thể không bắt chim bồ câu ở trại mình vẫn có thể hợp tác với mình và mình bao đầu ra cho người nuôi và tiêu thụ đầu ra cho mọi người và mình có à, sẵn sàng ký hợp đồng đối với mọi người chứ mình không làm việc à, bằng lời nói suông nhá, lời nói thì có thể hôm nay mình à, ok mọi người nhưng mà ngày mai thì không phải như vậy nhưng mà mình hoàn toàn làm hợp đồng đối với mọi người luôn bao đột bao tiêu sản phẩm cho mọi người và tháng mọi người cung cấp chim bồ câu ra ràng cho kênh nông dân làm giàu của mình và mình tiêu thụ ở những cái cái hệ thống của mình khi đó là một cái sự hợp tác uy tín và bền vững như mọi người cũng có thể thấy đó là cái um, à, cái à, kênh nông dân làm giàu của mình thì mình làm rất nhiều video để giới thiệu cho mọi người chim bồ câu và truyền đi những kinh nghiệm nuôi của mình đối với những người mới bắt đầu nuôi con chim bồ câu để làm sao mọi người nuôi cho nó hiệu quả thì uh, quay trở lại vấn đề đó là thị trường chim bồ câu à, trong năm 2023 thì như thế nào thì à, như nãy giờ mình có chia sẻ thì à, trải qua 2 năm khó khăn của đại dịch Covid-19 thì ở trại mình đầu ra vẫn rất ổn định và có những thời điểm cháy hàng thì trong năm 2013 thì mình đánh giá nó là thị trường nó sẽ ấm hơn và cái việc con chim bồ câu thì mọi người sẽ tiêu thụ càng mạnh mẽ hơn nữa và đặc biệt đó là mình vẫn duy trì trong cái việc đó là bao tiêu sản phẩm cho người nuôi và mọi người hoàn toàn có thể hợp tác với mình và trong năm qua thì à, à, mình cũng có hợp tác đối với rất nhiều người ở miền Bắc có mọi người miền Bắc mà mình có đi à, à, Hải Dương Nam Định ở miền Trung thì có Quảng Nam Quảng ngãi, Phú Yên Bình Định còn à, khu vực à, Tây Nguyên thì khỏi phải nói rồi tại trên Đắk Lắk của mình cung cấp rất nhiều chim bồ câu giống trên khu vực Tây Nguyên và miền Trung còn ở khu vực phía Nam thì phải nói là thời gian à, thời gian à, qua thì cũng có rất nhiều người à, à, mời mình hợp tác cũng như cung à, cấp chim bồ câu cũng như là tư vấn về à, làm trại chim bồ câu thì cũng có rất nhiều người hợp tác với mình thì có thể nói là à, cái việc nuôi chim bồ câu thì nó là một cái à, việc phát triển kinh tế rất là ok à, nếu như là mọi người nuôi nó một cách bài bản áp dụng theo những cái à, kỹ thuật à, ở trại của mình và mình thấy là cái à, cái việc nuôi chim bồ câu có thể như là à, có nhiều cách nuôi khác nhau cũng nhiều người thành công nhưng mà mình thấy cái cách làm của mình nó cũng rất là hiệu quả và mình cũng truyền à, cái kinh nghiệm này đối với nhiều người thì họ áp dụng cũng rất là thành công và mình cũng hy vọng là trong năm 2023 thì kinh tế à, nó sẽ ấm lên à, hơn một chút thì cái cái việc kinh doanh nó sẽ thăng tiến hơn và mọi người sẽ có những cái cách làm có những cái quyết định nó sáng suốt hơn còn về cái thị trường chim bồ câu thì như nãy giờ mình có chia sẻ và đánh giá thì mình Ờ, nhận thấy nó là một thị trường còn rất rộng mở trong bối cảnh à, thịt à, gà, thịt heo và những loại à, à, à, thịt khác xuống giá và mình cũng hy vọng là cái à, mọi người có thể à, à, suy nghĩ à, à, để có thể khởi nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó việc nuôi chim bồ câu đó là một cái ví dụ cho mọi người và nếu mọi người muốn tìm hiểu về việc nuôi chim bồ câu thì hoàn toàn có thể kết nối với mình à, qua YouTube, fanpage, Zalo à, qua số điện thoại 096 142323 và có thể đăng ký kênh uh, YouTube của mình là nông dân làm giàu. Đây là kênh duy nhất và độc quyền của kênh nông dân làm giàu mình. Ngoài ra không có một kênh nào khác thì mọi người cũng có thể đăng ký kênh và mỗi khi có video thì nó sẽ thông báo cho mọi người biết là hôm nay mình sẽ ra video để mọi người có thể theo dõi thì uh, những chia sẻ vừa rồi đó là những chia sẻ tận đáy lòng của mình và hy vọng mọi người uh, coi uh, nếu mọi người xem video mọi người cảm thấy video này hữu ích thì mọi người có thể cho mình uh, một like và comment ở bên dưới cái video này và những ai mong muốn mình làm video với nội dung gì thì mọi người có thể bình luận ở dưới để mình à, ra tiếp video để phục vụ mọi người cảm ơn tất cả mọi người